Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đi sơ lược về những trận mà mình đã nhận định trước đó cho tất cả anh em. Thì uh, hôm trước mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Anh và Ukraine nha. Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Anh thì anh em cũng đã húp được cái mã trận này. Và cái trận Ý thì uh, mình có nhấn mạnh trong video cho tất cả anh em thì trận này anh em chờ tuột kèo xuống hai hòa thì anh em hạ đánh thì trận này Ý ăn với cái mã chỉ số là 20 thì anh em cũng đã húp được um, quà cái mã kèo này và anh em húp được cái mã kèo ý chấp góc nha anh em thì bữa đó trong video mình cũng có nhận định cho tất cả anh em là mình kêu anh em nằm mạnh tay vào thằng ý chấp góc thì anh em thấy hiệp 1 hiệp 2 thì anh em húp full cái mã kèo ý chấp góc nha còn cái trận Ba Lan và Albania thì thì mình cho tất cả anh em nằm Ba Lan chấp với cái mã kèo 0.75 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Ba Lan này nha anh em. Còn cái trận Áo, Áo thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Áo thì trận này anh em cũng quà kèo nha còn ở trận à, Tây Ban Nha và Scotland thì trận này mình cho tất cả anh em nằm à, Tây Ban Nha thì trận này anh em bị gãi kèo nha còn ở trận Bỉ và Đức á, trong trận giao hữu của thằng Bỉ và thằng Đức thì trận này mình cho tất cả anh em nằm à, Đức và nằm tài thì cái trận này anh em cũng hòa kèo thì nói chung những video trước đó của mình thì nhận định cho tất cả anh em đã ăn full 3 trận còn hai trận hòa một trận thua nha thì tính ra anh em cũng vẫn lãi nha thì mình bị gián đoạn cho tất cả anh em hai ba trận trong cái những cái ngày mà mình đi du lịch Singapore mới về nha anh em thì mình không có nhận định mấy trận đó cho tất cả anh em thì mình sẽ bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em trận ngoại hạng Anh nha giữa Manchester City và Liverpool diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 1 tháng 4 nha anh em thì hiện tại trên bảng ngoại hạng Anh, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì anh em cũng thấy thằng Man City đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh nha. Ý, thứ hai trên bảng xếp hạng nha anh em, mình nhầm. Thứ hai trên bảng xếp hạng ngoài hàng Anh thì đang có 61 điểm sau 27 vòng đấu kém thằng Arsenal một trận nha anh em. Nhưng mà Arsenal đang cách cái cái vị trí là 8 điểm. Nhưng trong khi đó trận này Man City đang gặp Liverpool cũng cái đội rất là mạnh ở ngoài hàng Anh nha anh em. Thì à, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 26 vòng đấu, đang kém vị trí Tottenham trên bảng xếp hạng là hai trận nha anh em, hai trận nhưng mà đang cách biệt với 7 điểm thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội nha thì anh em thấy thành tích bên phía ờ, Man City trong những cái chuỗi trận gần đây nhất thì Man City chỉ toàn thắng và hòa chưa để thua trận nào nha anh em thì anh em thấy Man City gần đây nhất thì Man City đã thắng với cái 7 trận và để hòa hai trận và một trận quỷ với West Ham nha anh em còn bên phía anh em thấy bên phía liver liver trong những trận gần nhất thì anh em thấy liver để thua trong cái trận gần nhất của liver là lượt về trên cúp C1 nha anh em thì liver để thua Real Madrid với cái tỷ số là 1-0 còn lượt đi thì liver để thua với cái tỷ số là 5-2 thì trước đó nữa liver có gặp trên đấu trường ngoại hạng Anh thì liver có gặp uh, thua Bournemouth trên sân nhà với cái tỷ số là 1-0 còn ăn thằng MU với cái tỷ số là 7-0 luôn nha anh em thì ờ, cái phong độ của thằng Liver trong những trận gần đây thì thằng Liver đang có cái phong độ không tốt nha anh em thì à, trận này trong sự gặp của thằng Man City trên sân nhà của Man City rất khó khăn cho thằng Liver trong trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường á, thì à, trận gần nhất Liverpool để thua thằng Man City trên cúp Liên đoàn Anh thì à, Liver để thua với tỷ số là 2-3 trước đó thì Liver thắng Man City trên đấu trường ngoại hạng Anh với cái tỷ số là 1-0. Trước đó nữa Liverpool vẫn thắng với cái tỷ số là 3-0 nha anh em. Thì trong 4 trận Liverpool đã thắng hết 3 trận. Nhưng trận này à, nhà cái đang đánh giá cao Man City đưa cái mã kèo rất là sâu, Man City chấp rất là sâu nha anh em. Thì à, trong cái thành tích mà chơi trên sân nhà của Man City thì anh em thấy trong ba trận gần nhất Man City trên sân nhà của mình toàn thắng nha anh em trên mọi đấu trường luôn toàn thắng với cái tỷ số cách biệt 6 bàn nè thắng ờ, cúp FA thắng thằng Burnley với tỷ số là 6 bàn trước đó thì cúp C1 thắng thằng Leipzig với, ờ, với cái tỷ số là 7 không Trước đó lên cúp ngoại hạng Anh thì thắng thằng Newcastle với tỷ số là 2 không thì Man City có cái thành tích đang chơi trên sân nhà rất là tốt nha anh em. Còn ờ, bên phía thằng Liver thì anh em thấy Liver trong thành tích chơi trên sân khách trong 5 trận gần nhất thì Liverpool đã tể thua 3 trận và chỉ à, thắng một trận trước Newcastle thôi và hòa một trận trước Crystal Palace thì anh em thấy cái thành tích của thằng Liverpool đang không tốt trong những trận gần đây nhất nha thì uh, hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình uh, dự kiến cho tất cả anh em xem thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu trong cái trận gần nhất của thằng Liverpool và thằng Man City luôn nha anh em thì trận này đấu trên sân nhà của Man City thì Man City ăn với cái tỷ số là 3-2 trên đấu trường cúp FA à, cái cúp liên đoàn nha anh em. Thì trận đó anh em thấy bên phía ờ, Man City chơi với đội hình là 4-3-3, hàng công cao nhất là Eden Haaland nè, Palmer nè, à, Riyad Mahrez nè, bên phía uh, ờ, Liver cũng chơi với sơ đồ là 4-3-3 thì anh em thấy hàng công cao nhất là Nunes và Salah thì anh em thấy um, hai thằng này trong cái lịch sử đối đầu trận nào cũng nổ tài rất là nhiều nha thì trận đó ờ, thẻ vàng đậm có bốn thẻ thì anh em không nên đầu tư vào những cái mã kèo tài thẻ nha mà anh em có thể đầu tư vào cái mã tài hoặc là cái, những cái rung thì nó sẽ hợp lệ hơn còn góc thì góc trong trận đó thì à, có 8 góc rồi nè nhưng mà bên phía Man City thì đã nắm hết 7 qua góc rồi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Man City chấp góc cũng được nha thì đó là trong cái trận mà gần nhất của giữa Man City và thằng uh, Liver gặp nhau trên sân nhà của Man City luôn nhưng mà anh em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 nhà cái đang đánh giá đội chủ nhà cao là Man City nha anh em đưa với cái mã kèo là Man City chấp một trái thì um, mình sẽ vào cái trận vừa rồi thì Man City à, thắng 3-2 trên à, sân nhà của Man City Man City cũng dẫn chấp một trái luôn nha anh em thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Man City um, mà thằng Liver được chấp một nha anh em. Thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu mà trên đấu trường ngoại hạng Anh thì thằng Man City chưa ăn được thằng Liver một trận nào thì anh em thấy giống như thằng Man City nó bị kỵ mà thằng Liver Liverty gặp những ông nhỏ cái phong độ của thằng Liver trong cái mùa này đang không tốt nhưng mà gặp những ông lớn thì thằng River ăn với cách biệt rất là cao thì anh em thấy cái phong độ của thằng à, MU tốt như thế nào mà gặp Liver thì Liver ăn với cái mã tỷ số là 7 không thì anh em thấy thằng liver được cái là nó gặp ông lớn nó đá rất là hay thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài không 2,75 được nha thì hiện tại tài xỉu nó đang có cái mã kèo là ba trái nhưng mà anh em có thể chơi trang anh em có thể lựa cái mã kèo 2,75 chờ ra sân trong vòng 5 phút thì anh em vào cái mã kèo 2,75 thì tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì à, cái trận này anh em cứ nằm thằng liver được cộng à, một nha được chấp một và tài xỉu thì anh em cứ vào cái mã tài 2,75 thì trận này mình dự đoán chắc tầm hai điều cho thằng à, hai đội luôn nha anh em thì anh em có thể vào cái mã tài 2,75 nếu mà anh em vào cái mã được chấp 1 thì tỷ lệ anh em thua rất là thấp nha giống như Man City nó nếu mà nó ăn 21 thì anh em cũng vẫn húp được cái mã tài thì hiệp 1 anh em cứ nằm thằng liver được cộng 0.5 cho mình nha thì hiệp 1 anh em cứ vào cái mã kèo liver chủ yếu là anh em vào cái mã kèo liver nguyên một trận mạnh tay cho mình còn góc thì anh em cứ vào cái mã tài góc hiệp 1 là 4.5 thì cái tỷ lệ anh em ăn cao chủ yếu là mấy cái trận hai ông lớn gặp nhau thì anh em nằm cái mã tài gốc thì tỷ lệ anh em húp sẽ cao hơn hoặc là anh em có thể nằm cái mã là thằng Manchester City nó chấp gốc thì ờ, tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn nha thì đó là cái phần chốt kèo của mình trong cái trận giữa Manchester City và Liverpool thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm của mình để anh em có thể à, đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì trong nhóm của mình nhận định rất là nhiều mã kèo cho tất cả anh em thì vừa hết dòng loại World Cup rồi thì bây giờ tới ngoại hạng Anh vài bữa nữa sẽ có cúp C1 và giải của châu Á nữa thì mình có nhận định rất nhiều giải cho tất cả anh em thì anh em nào muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái um, Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em còn anh em nào mà đang chơi ở ngoài qua thầu qua cọ anh em muốn có một cái trang nào uy tín nhất để anh em có thể vào đó anh em đầu tư những mã kèo và với lại anh em có thể lựa được những cái kèo giống như thấp để anh em vào thì tỷ lệ anh em, anh em ăn sẽ cao hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang nào uy tín nhất hiện nay để anh em chơi và anh em đầu tư mạnh dạng nhất có thể nha thì đó là những cái phần nhận định của mình về cái trận Manchester City và Liverpool thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh để um, à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau